Mẹo chữa yếu sinh lý tại nhà đơn giản. Có khá nhiều mẹo chữa yếu sinh lý hữu ích mà bạn có thể áp dụng tại nhà, hầu hết những mẹo này đều sử dụng các loại nguyên liệu dễ kiếm trong gia đình. Có thể điểm qua một số mẹo đơn giản dưới đây. Kiểm soát căng thẳng. Một số nam giới vốn không bị yếu sinh lý nhưng khi có các vấn đề căng thẳng, mệt mỏi thì khả năng sinh lý của họ lại không đảm bảo. Điều này do tác động căng thẳng từ các áp lực công việc, sinh hoạt trong đời sống hàng ngày gây ra, làm cho nam giới không mất kiểm soát và yếu dần trong chuyện ấy. Dùng một ít gừng. Gừng khá quen thuộc trong đời sống, thường dùng trong các món ăn, các bài thuốc. Nhờ có hàm lượng lớn các hoạt chất giúp tăng cường sinh lý, nên gừng tốt cho lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn. Chính vì vậy, bạn cũng có thể áp dụng mẹo nhỏ từ gừng để giúp lượng máu đến cậu nhỏ được cải thiện tốt hơn, giúp tình trạng yếu sinh lý được cải thiện. Dùng lá hẹ cải thiện sinh lý. Cách dùng lá hẹ giúp nam giới cải thiện sinh lý khá đơn giản. Để lấy lại phong độ, nam giới chỉ cần ngâm rửa lá hẹ cho sạch với nước muối loãng, sau đó dùng phần lá hẹ đã rửa sạch để ép lấy nước uống. Áp dụng cách này đều đặn trong 2 tuần, hoặc kết hợp với các món ăn bổ sung lá hẹ sẽ giúp phái mạnh tràn trề sinh lực hơn trong chuyện chăn gối. Dùng cà rốt Dùng cà rốt để uống cũng là một cách cải thiện sinh lý rất tốt do thành phần của cà rốt có khá nhiều vitamin và nhiều loại khoáng chất thiết yếu khác, các chất chống oxy hóa dồi dào, tốt cho hệ miễn dịch dùng cà rốt, với một lượng phù hợp rất tốt cho sinh lý nam giới vì giúp sản sinh testosterone. Sử dụng tỏi, Tương tự như gừng, tỏi cũng là một thực phẩm khá quen thuộc trong đời sống, thường được dùng để làm gia vị. Bên cạnh đó tỏi còn có khả năng hỗ trợ lưu thông máu, một lợi ích khá tốt cho việc cương dương ở nam giới. Sử dụng tỏi còn có thể tăng cường sức khỏe nhờ vào nhiều hoạt chất, có lợi cho việc kháng viêm, kháng khuẩn. Với một số mẹo chữa yếu sinh lý tại nhà, cùng những lời khuyên hữu ích giúp điều chỉnh chế độ sinh hoạt lành mạnh hơn, sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc cải thiện sinh lý và sức khỏe. Hy vọng một số thông tin trên đây sẽ giúp nam giới không còn quá lo lắng về vấn đề khó nói này. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.